vậy con mèo như này rồi cướp luôn này đây quay cái bụng rồi đi vào bụng bạn quay cái quay nhìn thấy nó sao được cười cười đi cười hết rồi nhỉ anh ấy. Kia là cho ấy vào thôi Ra làm Sàn cứng thế nhỉ đặt xuống cái bàn kia một căn Căn đĩa luôn đấy nhỉ Không cần rửa đâu Ăn luôn đi Ăn <laughs> đi rửa đi trời Ăn luôn đi Nó rơi xuống Hello em Em lợn Tết này vào nhà lợn chơi được không? Được mà Hết Tết rồi Hết Tết rồi á? Mình đã hết mấy bữa vào mùng một Tết mà <laughs> Mùng một Tết này vào chơi nhá Ok luôn Đi đâu chúc Tết các kiểu gì đi cùng nhá Ok luôn Được không? Được mà Đấy Thế bây giờ là cùng con mít tân lợn này là đi trước tết bỏ khẩu trang xem nào phát này như kiểu mạc mụn nhiều lắm ấy nhỉ Đấy. em ấy ừ. đang đợi ai ấy người yêu là người yêu á à đang nhảy cái pha này cả người yêu nữa về cùng ăn tết à được một anh đi với hôm nay đi vào chơi tết nhá thêm những món ăn các kiểu món đặc biệt đi chút tết nhỉ được không ừ được lý do gì nó bảo kia thì nó bảo là ngày hôm nay là một ờ, tháng riêng ai vào trước có người nó làm ăn khó ừ. thì nó bảo là làm ăn khó nó bảo là giống nó thì nó bảo là năm nay cái thằng này lên này nhà ta là ăn khó lắm bảo thế ừ, lại bảo thế nữa cơ <laughs> tức là theo uh, luật hay là kiểu gì đấy phong ý phong tục à. <laughs> Ừ. thì con gái tối, mà con gái mùng một không được đi nhà người khác ấy. con <laughs> trai cũng phải bà là rồi thì em lại được vào tiếp có người lên trước rồi được lên tức là có, có người đi trước rồi thì mình đi được cái gì tưởng là không được phép đi nhà ai ừ. tức là mùng một vẫn được đi chẳng qua là mình không đi trước gọi là không đi sông nhà trước thôi đúng không đi đánh bài đánh bài ở đâu con gái cũng đánh á ừ con gái đánh ác ấy. đánh bài ấy ừ. thì em có biết đánh không biết đánh ba cây Lấy cái gì nữa? Nhưng mà đánh tiền à hay là đánh kiểu gì? Đánh đánh uống rượu. Đánh tiền chứ. Đánh tiền á? Là phải mấy, chơi. Mấy bà trên này đánh ác đánh Luật nó là phải chơi à hay thế nào đấy? Thì chơi. Ừ. Cái này là bốn Trung Quốc à cô? Không phải bơ, nhà đi làm nhưng mà tự bọn mình tự lấy gạo đi làm á? Vâng. Đây trước đi làm nhiều vì không ai ăn ừ, cô không làm đấy. À bà đi ừ. làm giống đây đi kiểu... làm nhiều lắm đấy giống như kiểu của Trung Quốc lắm đấy nhỉ Mẹ bên Trung Quốc nó có một cái nó cũng sắp giống loại này đấy Thế làm gì không có ai ăn không đi làm Đấy làm gì sao lớn mà còn để mẹ làm đấy, thấy chưa nha, ấy đúng rồi mình bớt bớt sáng bốn cho cho tắt vào bên kia còn thêm một có cơm nữa không ông ăn cơm á bố bố nó ăn cơm cơm thì phải làm mới được vài chén <laughs> ăn cơm không đúng rồi lạnh lại lạnh à Hả? Anh Lúc nãy thấy bảo cơm nóng này lại mặc áo lạnh rồi à? Hả? nấm gì kia nấm cương á anh còn chưa biết có phải loại nấm đỏ này không anh mà nghe bảo ở lạng sơn thì có nấm đỏ mà phải không nhiều nấm lắm nhiều nấm á ở trên đôi này có không Hả? Mua nữa? Hết rồi con Trời ơi nhiều vậy thế là để tối nay nó mới à hết chỗ đây là sầu xào thương không biết chặt gà <laughs> vừa quay vừa nói vào đó ừ. không biết chặt thì phải chặt chặt không biết chặt chứ quá chưa quá nửa rồi ừ. quá rồi đấy cái gì ấy? Là bị dở á? Dạ. Phải không? Sao tại nó là bị bạc? Thích gì nó à Đấy, xem mâm um, xong nhá Thế nồi cơm chín chưa? Dạ. Chưa Chín rồi à, Thế Mở xem nào Không biết mở đâu Đi Đúng, ừ, đi mở đi, anh đang quay thì anh mở kiểu gì không có tay mở ấy đấy đây là mô hình công được ấy chứ đấy ông bố đang gọi à, bạn về khách ấy nhỉ tết đấy chú đây chú con à chú bố gọi thằng lúc nọ ấy thằng tuấn này thuốc à. thằng Tuấn nhỉ thế gọi nó xuống chơi đi ừ, giờ này không biết phương chơi nào luôn phương chơi nào vậy các thanh niên các thanh niên giờ này không ở nhà nữa đâu nhỉ chín chưa cơm chín chưa Tết mẹ vui thế đấy <laughs> trên kia đông lắm ấy họ đang làm gì ấy nhỉ Tết bài ấy. Là... tí đi giao lưu tết à em có chơi không đang đi ờ, đánh bài, à? ngồi... em có đánh bài không à, ngồi trên kia đầy tưởng là đi đánh bài thế em có biết chơi không bọn thanh niên thanh niên toàn bọn thanh niên á em có biết chơi bài không được chứ kiếm một tí lộc tết chứ mà xịt hết thì có xịt hết á <laughs> sao mà xịt được đánh mình phải xem xịt thì mình ui em không đánh nữa đâu em rút lại tiền em rút lại tiền ừ. khi nào được thì ôi ván này chơi nhiều nhá <laughs> đánh thắng xong mới bảo ui ván này chơi nhiều khi nào bắt đầu đánh thua bảo ôi thôi không chơi nữa được nhặt tiền nên đi về thôi nhé thắng thì mới uh, chơi thua là không chơi có cái lạc này đếm dưới lạc để ăn để, ăn ăn với, ăn với uống rượu đấy ừ. cái này chắc là chưa, chưa được tại sao ăn được thì ăn còn ăn thì thôi còn <laughs> cứng lắm 12 giờ chưa được ăn xong hết rồi về các món này. Cho nên là diễn xong hết rồi chuẩn bị bày mâm đi Em thì quanh quanh một đoạn về mâm xem thế nào được em lớn lớn bao nhiêu tuổi rồi <laughs> một mâm rồi là các món tết mùng 1 lúc làm thì không quay lúc bày mâm thì quay nhé đấy giờ mới rửa mâm ấy không có đùa <laughs> nghe nói một tết này kiêng ăn xong bắt đũa không được rửa em Hả? Có phải không? Không, đó là sự lười biếng thôi. Đấy là sự lười biếng nhưng thế thôi gì. Dạ. Chứ thực ra là vẫn được rửa à? Thường dạ, vâng. là ăn uống xong bắt đố hôm nay mùng 1 là kiêng không được rửa. Rượu là có bao nhiêu mâm là uống phải hết mới được dậy. <laughs> Có phải không? Dạ. Ừ, thế thì sợ nhỉ. ăn này chỉ có xem em làm thôi anh không làm nữa lúc đấy anh làm rồi giờ chỉ có quay xem lúc em xếp mâm thôi Tết mùng 1 của người Nùng Nó lại rửa đống bát đó 10 cái rồi Ơ, ờ, vừa mới bảo hôm nay kiêng à, Bảo hôm nay kiêng thì à. À, không cần rửa Mùng 2 không rửa, mùng 2 thì anh lại ra rửa cho nhá Ôi, okay. thế là ngày mai 15 cái rồi đấy ờ. sáng nữa là 20 cái Ôi. Lúc đấy lại nhiều người thì lại nhiều Hết chưa? Trong kia còn nhiều mà Đâu, món ăn thì cho lên thêm nữa Thì còn quay một phát Đã hầm được đâu Đã hầm, chưa hầm được Được rồi Cái gì không mùi nhất nhỉ? Thịt lợn Ồ, mà lưng xong lại một miếng ấy ừ. kêu xương kêu tay một cái gãy xương rồi nhá hả gãy chưa Ốp, đang uh, xếp mâm chưa xong rồi ra ngoài này hát đi ngắm châu ở năm của trâu ấy Ai, à, phê, đi cái mò định đánh người ấy tạo dáng như gương cứng thế nhỉ <laughs> đặt xuống cái bàn kia mà căn căn như thế này thì đến đúng đến tết thật mới được ăn <laughs> đúng tết luôn đấy nhỉ vâng. tết mùng 1 đấy cắt thế này thì đến tết mùng 2 mới được ăn ăn hết Ừ. Ừ. Ừ. đầy chưa đầy đĩa luôn đấy nhỉ không cần rửa đâu ăn luôn đi <laughs> ăn đi rửa đi chỗ ăn luôn đi nó rơi xuống chưa được 3 giây đâu mà chưa được ba giây <laughs> <laughs> Rớt xuống <laughs> chưa được 3 giây đã nhặt lên rồi em nhanh đến đây không cần rửa đâu Tiếng cầm cù này Rơi xuống thổi phù cho ăn ngay <laughs> Nếu mà vừa rồi ấy, anh không quay phim ấy, em nhặt lên ăn luôn đấy nhỉ Phải không? Rõ ràng Thế chẳng qua là quay không mới nhặt mới bắt rửa chứ Còn nhìn xem có quay hay không nữa cơ <laughs> Nếu mà không quay thì cứ lén lén mà cắt để đấy à Có phải không? Trời trời Mà cũng chưa được 3 giây đâu mà nhàn nhanh thế này ấy <laughs> Thôi đi rửa cái đã ừ. bị bữa trưa xem nào ừ. cái này ờ, sáng mới cho cái gì chưa ui chưa còn chưa cho muối mì đâu cô định ừ, ấy cái ngô với cái đấy xong với cho thịt xương lợn rất ngon luôn đấy <laughs> ngon ừ, ăn được đâu sao, sao không ăn được ừ. quả xoài này bóp đi bóp đi nhìn vào đây tí lại vào tay nhá Ê, trẻ con cầm xoài <laughs> dao cầm sợ thế <laughs> ui rồi dở <laughs> thật lấy gia vị gì nhiều thế chỗ nay ừ, là có gì với cái gì kia em ớt ớt này à, rượu Những rượu gì đặc sản đấy? Những rượu gì đặc sản đấy? Thế có ẩm thực gì đặc sản không? Liệt kê một vài ví dụ xem nào <laughs> Đây là món gì đây? Cái gì đấy? Tai lợn với... Ờ, cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái củ... Uh không hào cà rốt cà rốt cà rốt cái lạc giang lạc giang Thế có ai đến không đấy chú? Không ai đến nữa Thế thế mình tự uống ngày hôm nay Uống thôi Mùa 1 là người uống cho sai người em nhiều Có uống không? Uống chứ Nhiều không? Nhiều Mấy ly là sai. Không sai bao giờ Ui, Thì cái trong này lại là cái gì nữa Thịt gà Thịt gà Đã dạ, Cái sáng nay á à. Để lấy về xào lại khô Lại làm nóng lại dạ, dạ. À? là mới thành cú rồi đấy. <laughs> con mèo nhảy vào cướp luôn này Đấy. Không nhanh là con nhau cướp ngay này. Đấy. Cái nước máu mẹ nhỉ? Quay quay quay mồm. Rồi đi vào mồm bạn. <laughs> Nhìn lên đây xem nào Cười Cười đi Quay lại ấm ờ. Làm đi, quay một chút xem nào Vừa tính được quay phim rồi toàn nhạc bản quyền này, hết xong hết rồi nhỉ anh ấy giờ đợi cái nồi kia là cho ấy vào thôi cho uh, ngô riêng kiểu mới nhìn thấy kia hai tay trong hai đầu vào nhỉ à, ờ, phương pháp này được với em chưa thấy bao giờ ấy giòn nó dễ mãi sai sinh tố con trai ra xem nào ui rồi ui rồi ôi thương em quá nhỉ đỏ hết cả mắt mũi rồi bóc chanh bay vào mắt đấy đấy làm bếp từ sáng chỉ có ngồi chơi thôi anh làm hết rồi giờ lại ra <laughs> bóc mấy quả chanh đấy xếp mâm này cũng bị bay vào mắt này mọi người này nhìn ra đây xem nào nhìn được chưa hả khóc luôn à hả? ai cười rồi <laughs> mở được chưa thôi thôi đi đi đi vào trong ấy để anh lau cho vào trong nhà đi có đi được không để anh dẫn tay kéo vào nhá dẫn đường nhá lấy mấy cái cây ở đằng sau kia làm cái cây gậy để <laughs> chấm chấm đằng trước để đi nhá hả có lấy không hay là lấy cái kính về đeo xong lấy cái cây thọc thòng như các ông cụ đóng phim hài ấy ừ, không ở đây không ấy chút làm gì cả đây gồm món gì nào tết của người nùng ở đông nhỉ em nhỉ thịt gà, thịt lợn Chân em, em giò đứng kia chỉ đi ừ. Đây Thịt gà này, thịt lợn này, chân giò, luộc ngô Mấy cái gì nữa kìa Đấy, mấy món Lạc, lạc xào, lạc rang, nhắm rượu, tết Đấy Vẫn quay được đây mà ờ, Cái cốc này không ừ, cái nào hôm qua cũng hết rồi bỏ đi Thối không? Chua chưa? này là chua Cái nào? <laughs> tu luôn cái này bốc chưa này <laughs> Không đáng à? Ừ. lấy rượu nữa chứ Thế giờ là đợi mấy chú nữa thôi chứ nhỉ? Còn ai nữa? Rồi mà Đâu Lấy rượu đi Em Lấy bia ừ, Rượu rồi chén các kiểu giấy là chén thôi Con mèo này Đây đi mời chú về à. <laughs> Lên đấy chắc phải làm vài chén sai rồi mới xuống ấy nhỉ Ừ, chuẩn bị tinh thần nhé Đây nhá, ông chú đang sưu vin đóng thùng đường hoàng xuống đây Thế mà anh Hiếu đi đón à, ông bà với chú nhà trên vẫn chưa thấy xuống mọi người ạ Ây da, cầm cầm cầm cầm Để anh đi đón hộ cái đúng ừ, kiểu nhá Em dạ, Ôi, chú nhá mới chúc chú và đại gia đình nó mới cảnh đấy nhá Vâng, chú làm cơm xong rồi đợi mãi mà chưa thấy ai dạ, chú ạ dạ. vâng chú vào nhà đi mấy vị nó lại điện bảo xuống nhà chơi bảo đợi vâng. không thấy xuống vâng vâng rồi chú vào nhà ăn cơm đi chú